Hiện tượng thần giao cách cảm ở người từ lâu đã được nghiên cứu, và đó là một lĩnh vực thú vị luôn chứa nhiều hiện tượng chưa giải thích để hiểu hết, còn ở loài vật thì sao? Hôm nay kênh xin chia sẻ những hiện tượng về thần giao cách cảm ở loài vật. Trong cuộc sống chúng ta để ý thì hiện tượng cách cảm của loài vật còn đi trước con người, ca giao tục ngữ Việt Nam có nhiều dự báo của loài vật về thiên nhiên thời tiết, đó là từ kinh nghiệm chiêm nghiệm ngàn xưa của ông bà ta. Còn khoa học thì bằng sự nghiên cứu ghi chép cụ thể, Chúng ta cùng tìm hiểu hiện tượng này qua những ghi chép sau. Trong một chiếc tàu ngầm, người ta đưa xuống một đàn thỏ con mới sinh, tách khỏi mẹ chúng đang ở trên mặt đất, cách đó hàng nghìn km. Đoàn thủy thủ được mệnh lệnh giết từng con thỏ một, đây là ghi chép của nghiên cứu khoa học về thần giao cách cảm, mình không bàn luận tính nhân đạo về giết hại động vật, mong các bạn có nghe được video này không lên án bài chia sẻ. Và cứ sau mỗi nhát dao, trên điện tâm đồ, người ta lại thấy tim của thỏ mẹ đập nhanh hơn. Trong thí nghiệm này, các nhà khoa học Nga không giải thích được tại sao lại có sợi dây vô hình giữa thỏ mẹ và con dù ở cách xa nhau như vậy và chấp nhận coi đó là hiện tượng thần giao cách cảm. Điều không thể giải thích này chỉ là một trong vô số bí ẩn của tự nhiên được giáo sư Philip J. Wiley tập hợp lại trong cuốn sách có tựa đề Giác quan thứ sáu ở loài vật. Trong những khả năng linh cảm của động vật, phải kể đến khả năng tiên tri thảm họa, nhất là động đất, phun núi lửa. Theo ghi chép lịch sử thì một buổi sáng mùa hè năm 1963, nhân viên bảo vệ thảo cầm viên ở thành phố Skop thuộc tỉnh Macedonia của Nam Tư, nay là thủ đô Skop của nước Cộng hòa Macedonia, cảm thấy có điều gì đó khác thường. Từ sáng sớm, không hiểu vì sao những con thú rừng nuôi trong lòng nhốn nháo cả lên, chúng không ăn uống, cứ gào lên những tiếng thảm thiết, nhảy lung tung định phá hàng rào ra ngoài. Đến chiều thì hiện tượng này lây sang cả vật nuôi trong nhà. Những chú mèo vốn hiền lành bỗng leo lên mái nhà, xù lông, cong đuôi rồi rít lên từng hồi. Vài con bò không biết từ đâu chạy ngơ ngác trên đường phố, va vào cửa hàng, xe cộ. Còn chim chóc sáo xác xuất hiện từng đàn bay về hướng nam. Hình như tất cả các con vật với tiếng kêu hay cử chỉ riêng đều muốn báo cho cư dân thành phố một điều gì đó rất nghiêm trọng. Nhưng con người đã bỏ qua hiện tượng này và khi chợt hiểu ra thì đã quá muộn. Vào 5 giờ sáng ngày 26 tháng tháng 7 năm 1963, trong lúc mọi người chưa thức giấc, thì mặt đất chuyển động nhô lên rồi hạ xuống như sóng biển, những khe đất mở ra như miệng con quái vật. Chỉ sau 17 phút, cả thành phố chỉ còn là một đống đổ nát chôn vùi 1.500 người bất hạnh. Theo giáo sư Philip Ye Wiley, giác quan thứ sáu của loài vật còn thể hiện ở mối quan hệ khác thường giữa chúng với những cái chết của thân chủ. Một ghi chép khác, vào 18 giờ trong một chiều mùa đông năm 1952, gia nhân trong cung điện Buckingham bỗng nghe thấy được tiếng rít đau đớn của chú mèo dắt Oxandrin được nhà vua George giờ 6 của Anh rất cưng chiều. Chỉ vài phút sau, các bác sĩ thông báo là nhà vua đã qua đời. Còn vào thập niên 30, khi Bộ trưởng Hàng không Pháp là Maurice Bocanvivi bị chết trong một tai nạn máy bay ở thành phố tuân, miền nam nước Pháp, thì con mèo được ông rất yêu quý ở Paris bỗng kêu gào thảm thiết, rồi bỏ trốn dưới một cái tủ, ngay đúng thời khắc chiếc máy bay chở chủ nó đâm sầm xuống mặt đất. Suốt nhiều ngày liền con mèo không rời đáy tủ, cho đến khi xác của Bocanvivi được đưa về Paris tẩm liệm thì nó mới chui ra. Ghi chép tiếp theo, nhà văn lừng danh người Đan Mạch, Hans Christian Andersen, có một người bạn thân là giáo sư Olaf Lunden bị mắc bệnh lao phổi nên phải đến vùng bờ biển Nga để điều trị. Trước khi đi, giáo sư Lunden gửi chú chó Amu của mình lại cho bạn chăm sóc dùm. Sau đó hai người vẫn giữ liên lạc với nhau. Thời gian sau, chú chó Amu rầu rĩ đến mức bỏ ăn. Một buổi sáng, nhà văn bỗng thấy Amu đến gần bên mình rồi liếm tay ông một cách mệt mỏi, buồn rầu, trước đó không lâu ở tận miền nam nước Pháp, chủ nó vừa mới qua đời. Nữ diễn viên nổi tiếng Brigitte Bardot của Pháp cũng kể lại rằng, vào thời điểm mà mẹ của bà qua đời tại bệnh viện Nerlieu ở Paris, thì chú chó đống Nini đang ở cùng bà tại vùng Bajochet, cách Paris 30 km, bỗng hú lên từng cơn một cách đau đớn. Nini được mẹ của Brigitte nuôi dưỡng từ nhỏ và chỉ gửi lại cho con gái khi phải vào cấp cứu tại bệnh viện. Cho dù các nhà khoa học rất cố gắng trong việc nghiên cứu những bí ẩn của loài vật, nhất là hiện tượng tiên đoán những biến động của trái đất, cái chết của con người, cảm giác của động vật với chủ, nhưng dường như lời giải đáp vẫn còn ở đâu đó. Còn với con người, ngày càng phát hiện thêm nhiều điều kỳ lạ liên quan đến khả năng phi thường của động vật. Thần giao cách cả một lĩnh vực quá trừu tượng, ngày nay càng có nhiều nhà khoa học nghiên cứu về nó, vẫn còn là lĩnh vực bí ẩn chưa lý giải rõ ràng của nhân loại, còn bạn thì sao? Có thể bạn nghi ngờ, tin tưởng, ngẫm suy. Quanh ta luôn có hiện tượng về loài vật bạn thử để ý và chiêm nghiệm xem nó đúng hay sai và tự bản thân bạn có câu trả lời cho mình. Xin cảm ơn.